Mời bạn Nam Mời đi bạn Rồi xin chào Chào anh Yên Anh Mời bạn nữ Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về nhau Trước tiên xin kính chào quý vị khán giả Anh Quyền ờ, Linh cũng như chị Cát Tường Xin chúc quý vị khán giả sức khỏe Trước khi giới thiệu về bản thân cũng như quê hương Tôi xin gửi đến quý vị khán giả cũng như chị Cát Tường Anh Viền lên một bài hát mà sau khi bài hát này kết thúc sẽ biết quê hương chính xác của tôi là ở đâu. Rồi. Hỏi luôn cũng được. Bao năm rồi anh Dòng sông dinh đó vắng êm đềm trôi Mặt sóng lang tăng bóng trăng còn in Phan rang chợt mưa Chợt nhở dài trên phố Thân yêu vô cùng Phố thị của tôi Quá được chưa em dạ, nắng nắng như, như, như gió nắng như, phan mà nắng như rang dạ. vậy đó hả dạ, dạ phan à. rang dạ, dạ. à, phan rang thì để giới, giới thiệu về quê hương còn bây giờ là xin giới thiệu về bản thân làm bài nữa đúng không <laughs> có không <laughs> dạ chắc làm nổi <laughs> Tôi tên là Nguyễn Tuấn Thắng, là kỹ sư công nghệ thông tin, sống và làm việc tại thành phố Phan Rang Tháp Chàm, làm ở phòng văn hóa thông tin thuộc ờ, phường Mỹ Đông. Năm nay là 40 tuổi. 40. Rồi, xin mời em gái giới thiệu. Dạ, à, em xin chào chương trình và em chào chị. Em chào anh Quỳnh Linh và Đó. Dạ. em chào bạn nam bên kia. Em tên là Trần Thị Ái Hà, em 30 tuổi. Em quê ở Đồng Nai và hiện nay em đang làm ở ở Bà Rịa Vũng Tàu, em làm giày à, xuất khẩu. Trước đây em từng làm còn em làm công việc gì? Dạ trước đây em có làm bên mầm non ạ. À. Xong rồi gia đình em có sự cố, xong rồi em mới uh, lên trên Bà Rịa đồng nai là ở chỗ nào dạ em ở ờ, long khánh cẩm mỹ anh còn cẩm mỹ trên đường đi về à, ninh thuận dạ. luôn dạ đúng. nói chung rồi. khoảng ừ, cách ừ, cũng rất là hợp gần. ha bây giờ mình chia sẻ chút xíu về à, ưu khuyết điểm đi à, thắng nói về ưu điểm của em thì nói chung là nhiệt tình năng nổ sáng tạo công việc gia đình là làm được hết nói chung rất thích các môn thể thao việc là bung bơi lội nhược điểm hay rụt rè nhút nhát sợ gái sợ gái nói chung <laughs> sợ ma sợ ma rồi thì em thì em không sợ ma không sợ ma dạ vậy em sợ cái gì dạ em sợ điều xấu thôi mình có cái ưu điểm khuyết điểm gì của mình không ưu điểm của em là em là người ờ, hài hước chân thành với mọi người trong tình yêu thì em rất là chu đáo thương động vật và nhược điểm của em là em ờ, rất là dễ xúc động em trai Em uh, trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, nói chung mối tình chính thức thì lúc trước giờ hai mối tình. Mối tình thứ hai thì quen nhau trong cơ quan cũng ờ, được một năm mấy. Tính tình là chưa hiểu nhau lắm. Thì cô ấy nói chung cũng bệnh về cái ờ, chuyện mà chuyện có con á nên bây giờ thôi cũng chia tay. À bạn gái không có sinh con được cho nên là anh chia tay dạ, hả? Dạ đúng rồi. Là anh là chưa có từng kết hôn đúng không anh? Dạ chưa kết hôn lần nào. Chưa kết hôn lần dạ. nào. Dạ hiểu rồi ha cho nên bớt căng thẳng nãy thấy em căng thẳng quá rồi bây giờ về tình trường của mình thì sao mình trải qua mấy mối tình rồi Dạ, em ờ, cũng có ba mối tình. À. Dạ, mối tình đầu là năm 20 tuổi. Dạ, mối tình cuối thì em chia tay cũng được gần 2 năm rồi chị. Dạ, do người đó không có đàng hoàng, phản bội mình, em nghĩ chơi, không biết Em có muốn à. tìm một mẫu người như thế nào? Dạ em mong anh ấy là trung thực cái hài hước Cái mặt ảnh hiền nữa Em có cái mẫu người lý tưởng như thế nào không? Mặt hiền với cười tươi giống như anh diễn viên anh đất đó chị Vậy dạ, Anh không hút thuốc càng tốt không hút thuốc thì càng tốt em có anh có hút thuốc không anh tất cả các món là tứ đổ tường không bao giờ sử dụng thuốc thì không hút rượu bia thì nói chung lâu lâu là sếp gọi hoặc anh em bạn bè là đi thôi anh có lăng nhăng không chính xác là không <laughs> rồi vậy mẫu người lý tưởng của anh là như thế nào người phụ nữ là còn cao một m ờ, năm mươi lăm trở lên ưa nhìn vừa pha trộn giữa truyền thống và hiện đại <laughs> sao khó quá ha lúc khó. thì bắt truyền thống lúc thì bắt hiện đại hả <laughs> rồi để quan coi đàn gái coi sao nha sợ dạ, em gái em không thích cái tật gì của người đàn ông nhất ảnh bảo thủ em trai có bảo thủ không vậy dạ không à không có bảo thủ vậy dạ, với lại không thích ờ, cái sự an phận á này sao anh có đối... mục đích gì ờ, phát dạ. triển tương lai không đối với em là cái ờ, cầu tiến là cái số 1 tại hiện tại là không bằng lòng với bản thân phải đổi mới hoàn toàn đúng phải phát triển kinh tế dạ, này để lo gia đình ha à, anh này không có giống anh đức nhưng mà mặt anh này hiền giống như em đưa ra đó dạ. rất là hiền cũng hợp lắm Dạ, em tôi... 60% hiện đại và 40% truyền thống. À, vậy là hay rồi, lắm rồi. Là hay rồi. Thôi, được. Bao lâu nữa thì em tiến tới hôn nhân được? 30 <coughs> rồi ha. Dạ, có thể một năm chị. Mai mốt định sinh mấy đứa con? Dạ, một hoặc hai chị. À, tại anh này anh phải có con mới được, chứ không có là không được. Mà nhiều khi, dạ, ủa dạ. anh có đi khám anh trước chưa? Nói chung là tốt hệ thống coi như hệ gian máy hoạt động tốt anh tự đoán anh tốt hay là đi bác sĩ <laughs> khác tự tin luôn vậy là khi quen bạn gái về là đưa bạn gái đi khám liền ha <laughs> dạ để quen thời gian nữa rồi là mất công chia tay với người ta nữa yên tâm ha dạ dạ cảm ơn rồi. thắng đi với ai thắng dạ đi với ờ, đứa em ờ, con mà gì chào anh quyền linh là chị cát tường dạ chào anh à, chào à, khán giả tôi là em họ của anh thắng nhìn bạn hà thì ờ, tôi thấy là bạn dễ thương tính dịu dàng nhưng hiện đại thì thật sự là mình cũng chưa thấy cái nét hiện đại nhiều lắm cũng có đó em nghĩ là anh không có bỏ cái cơ hội này đâu anh thắng đừng nên bỏ cơ hội này và nhớ cái kiểm tra cái nút bấm đó sợ nó hư đúng không sợ nó hư còn hôm nay mình đi với ai dạ em đi với dì ruột với chị ba và cháu à rồi dạ, các chị gặp dạ, dì dạ, em dạ. nha dạ. kính chào uh, um, mc quyên linh thì tôi là um, giới thiệu là tôi di ruột của cháu út thầy cháu của tôi thì anh cũng hiền lắm cha mẹ mất sớm nhưng mà cũng cũng cũng biết thân phận lắm tôi thấy uh, hai cháu á, là cho nhau một cái cơ hội uh, để ờ, tìm hiểu cháu trai uh, tuy là hơn cháu tôi 10 tuổi rồi thế nhưng mà tôi thấy cũng cũng chững chạc lắm á cái lối sống của uh, miền trung á, thì thấy cũng, cũng chững chạc tôi cũng thích dạ dạ, dạ con cảm, rồi, cảm ơn rồi, cảm ơn nhiều rồi đó là ý kiến gia đình của mình ha bây giờ trực tiếp hai bạn sẽ trò chuyện với nhau rồi mình quyết định nha dạ. mở rào bắt đầu đi thắng anh xin ờ, anh xin tặng em món quà mà đây là có gì gọi là đặc sản yeah. Dạ. món này là đầu tiên chính xác <laughs> dạ em cũng có món quà nhỏ tặng anh ạ à. à, dạ. cảm ơn em dạ em có món quà nhỏ tặng chị dạ Ôi, cảm ơn em dạ. dạ em tặng cho bà xã anh ạ à. rồi <laughs> cảm ơn em dạ. cảm ơn em nhiều nha hai mặt bà xã cảm ơn em nhiều Ê, dạ, lần đầu dạ, tiên em, ờ, em thấy anh sao Dạ em thấy anh hiền Tính anh là hiền, trầm tính, thiên về sống tình cảm á Dạ em cũng vậy ạ à. ờ, Ấm ức hoặc cái gì là cố giữ trong lòng Dạ vậy là giống em rồi Tại vì em có nỗi buồn gì hay là khó khăn gì em cũng ít chia sẻ với ai lắm Em chịu đựng một mình thôi Hiện tại là em làm ở đâu? Ở Vũng Tàu à Dạ ở Bà Rịa Bà Rịa Vũng Tàu thì nói chung cái khoảng cách từ đó cũng xa cũng gần chứ không có xa còn đồng nai thì càng gần hơn nữa có chắc là em xin được không nha dạ đó anh, à. đó em phải hỏi ảnh cái vụ đó dạ anh ơi nếu thí dụ mà em không xin được thì anh có anh có giống như đợt trước không dạ không tại nói chung khi mà quyết định bấm nút sẽ chắc chắn tiến tới hôn nhân ý cổ nói nữa là hai người lấy nhau à. cũng đẻ không được thì sao đã quyết định chọn thì không bao giờ thay đổi được cái quyết để định. không đẻ không quan trọng đúng không dạ em chính không xác được anh cũng không buồn đúng không dạ. không không bỏ rơi em đúng không chính xác nói chung à, đánh giá hồi nãy giờ thì cũng đánh giá, đánh giá về hoài. bạn này <laughs> làm như họp chi bộ đánh giá rồi <laughs> rất hợp với cái hình mẫu gọi là nó là đang tìm kiếm anh anh có có thể hát tặng em không để mà coi như à, tỏ tấm chân tình của anh thì anh xin à, gửi em đến bài hát anh chế vì em làm thơ tình ai anh chế gom mây cơm tành lâu đài đợi chiều về đêm trăng nào tới qua chiều vàng đêm trăng nào tới đêm đón hai đứa chúng ta mà thôi thảo chua bài hát xin lỗi nắm tay ảnh với em rồi mình hát Để em hát tặng anh một đoạn nha vì sao em nhớ anh thế này thương nhớ đông đầy trong lòng mắt buổi chiều nào gặp nhau đây mà đêm đang nhớ như vậy anh hỡi anh có hiểu có hay tình em như núi cao biển rộng gồm bốn phương trời xây thành điện chơi nào mà không xanh thì xin anh nhớ cho rằng tim vàng anh chính ngự hồn em Hay. rồi được rồi hãy suy nghĩ thật kỹ nha rồi đưa ra quyết định của mình bấm nút là hẹn hò để mà quyết định tiến tới hôn nhân nha hai bạn một hai ba hết thời gian hết thời gian xin mời suy nghĩ là gì em định không bấm đúng không dạ em chỉ lo là khoảng cách xa tại vì dạ anh thường anh, là sao mà cách lòng á anh. anh nắm tay cổ anh nói câu sao cho cổ yên tâm bao lâu thì anh tới thăm cổ được một lần cho cổ khỏi phải lo lắng nữa anh sẽ hứa với em là nói chung chấp nhận rồi anh sẵn sàng lừa dối trong tình yêu không bao giờ anh có còn đến với em là anh chắc chắn là chưa bằng tấm lòng chân thật nói chung á là đánh giá của hả <laughs> tôi á nói chung hai ờ, người á là nói chung á là hợp yên tâm Đấy. nha em dạ cảm ơn chị à, anh chưa trả lời đúng là bây giờ bao lâu anh thăm cổ một lần Cùng thứ bảy chủ nhật thứ bảy chủ nhật thì dạ, anh thích chừng nào kết hôn thì uh, cuối năm dự định cuối năm Đúng dạ. nếu không? mà cảm thấy hợp cuối năm nay hả chị còn không thôi là đầu năm sau nói chung là càng sớm càng tốt đó ăn ở chung cho nó lẹ chứ đi thăm hoài cũng mệt à tốn kém gì ha tốn kém <laughs> nói chung á là cần về ở chung gấp đánh giá là tốt phải không anh rồi đây